Chào mừng các bạn đến với khóa học dịch vụ tư vấn luật tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Mô hình văn phòng doanh nghiệp dịch vụ tư vấn luật, dịch vụ pháp lý được đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng. Đòi hỏi người làm kế toán cần phải biết cách theo dõi đối chiếu trên từng gói dịch vụ như tư vấn luật, tham gia tố tụng để theo dõi được chi tiết, cân đối đối chiếu doanh thu và giá vốn nhằm tránh sự sai sót trong quá trình hạch toán. Công tác kế toán mảng dịch vụ này có những đặc thù riêng, từ cách hạch toán cho đến lập nộp báo cáo tài chính ra sao. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa học. Hướng dẫn cập nhật số dư chi tiết đầu năm, phân tích các mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang, xác định được doanh thu của mảng tư vấn luật theo hợp đồng ngay từ đầu tập hợp các chi phí và doanh thu theo từng hợp đồng cho chính xác, phân loại các hóa đơn chứng từ, định hướng các hóa đơn hợp lý và các hóa đơn không hợp lý, và cách thanh toán đối với các hóa đơn mua vào liên quan đến mua công cụ dụng cụ tài sản cố định các chi phí liên quan đến hóa đơn mua vào dịch vụ để phản ánh đúng vào chi phí của từng bộ phận xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp luật